Và bây giờ chúng ta đến phần thử thách à, Mình có mang vài chai nước hoa ở đây Thì à, mình à, giấu ở dưới này đến nãy đến giờ Và mình sẽ cho anh Phú Ninh Hunter ngửi Và anh có thể đoán thế mà Những cái chai nước hoa đó thì nó ở cái tầm giá Nếu mà để trả giá nó ở tầm giá bao nhiêu tiền Và chai xem là anh có nhận ra những chai nước hoa đó không nhá và okay, chai đầu tiên đúng không? À, mình uh, giấu ở dưới này nên là mình xịt. Mình mình sẽ mình sẽ cho 5 mùi để anh Phú Liên tự đoán nhá Cái này là mình chưa hề biết trước đây luôn nha Cái này là bạn nó mang tới và giấu giấu ở dưới Nãy giờ mình chưa hề biết nha Đây okay. à, Mùi đầu tiên ừ. Anh thấy nào? À, anh thấy nó cũng uh, dễ sử dụng Mát mát Có okay. cái à, anh nghĩ cái giá tiền cho chai này à, nguyên liệu nó cũng ờ, đơn giản cũng không có phải là một mùi hương phức tạp cho lắm anh nghĩ cái này chắc tầm khoảng uh, triệu à. mấy đến 3 triệu hai triệu mấy đến 3 à, triệu ok ok nhá đấy là hoa trả giá anh mua hay anh mua hời này à. anh mua hay bị đắt rồi à. đây là một chai lust đây mình sẽ để tên ở phía dưới nhá chai hoa này thì uh, Ừ. giá thị trường nó rơi vào tầm ngàn nụ hôm sau nghe yeah. Dạ. tên nó hấp dẫn quá nghe tên cái nhà lớp này thì cũng có rất nhiều những cái sản phẩm hay có thể đánh giá là nó khá là ok thì uh, chai này nó có giá thị trường ở tầm uh, ờ, 2 triệu đồng quay đầu à. rất là rẻ à, là anh mua đấy là anh mua, anh mua bị đắt rồi nha để chúng ta cùng nhau đến với mùi tiếp theo không sao cái này mình à, trả trả thêm cho cái tên quá là hay của nó một ngàn độ hôn sâu ừ. nghe thấy cái này chắc ừ, anh chưa ngửi không anh à, anh nhiều lớp rồi giờ. con này là hoa wow. mùi này thấy rất là quen à mùi rất là quen vetiver hình như là nó, nó rất là giống à, Terra Diemet bây giờ, bây giờ trả giá đi không không không không nói giống giống là đúng rồi ừ. không biết là có phải hay không thôi ừ đúng rồi có thể là nó luôn á <laughs> nhưng mà à, nếu mà nó thì hoặc là những cái chai giống giống kiểu này thì anh nghĩ đâu đó tầm giá khoảng một triệu mấy một triệu mấy đúng rồi à, trên dưới uh, khoảng một triệu tư một triệu rưỡi gì đó đây là bọn mình trả giá theo cái top nốt nhá ừ, còn nếu okay. mà bọn mình không nói cái vấn đề bám tỏa các thứ ở đây theo cái mùi hương thì uh, anh trả tầm trên một triệu đúng không? Đúng rồi Thì chai nước hoa này của à. Miniso à. <laughs> Chai nước hoa này có giá wow. 99 nghìn Chai này rất là giống rất là chai giống ờ, TDMS TDMS của à. đấy ờ, Tiêu Hồng Vetiver à. Rất là quen thuộc Nhưng mà đây là chai Miniso mà có giá à. 99 nghìn trong bộ ờ, wow, bồ nhá Chai này là cái mùi mình nghe rất là giống Nhưng mà để coi một chút hồi nữa sao nha Chứ mới đầu rất là giống ra nhìn thú vị nhưng mà không biết độ bám tỏa như thế nào nữa độ bám tỏa nó chắc được tầm ờ, bốn năm tiếng à, lúc ờ, một hồi sau thì mình có thấy khác không phải là do mình à, không biết là do mình thấy cái chai khác rồi mình <laughs> nhìn nhận nó khác hay không nhưng mà đây là một cái thử thách rất là khó đấy là ngửi mà không biết như nào chúng ta cùng nhau đến với mùi tiếp theo nhá ok đây ừ. một cái mùi mát này à, cam chanh à, anh trả là bao tiền à à mùi đơn giản này anh nghĩ chắc đâu đó tầm một triệu tầm một triệu ờ à. đó là xí chứt à, rồi ờ, chết. một chắc là một chút bưởi bụng nữa à. Ờ. thứ anh trả một triệu không thì đây một sản phẩm đến từ nhà Zara thì đúng thật là chai nước hoa này nó cũng gần một triệu à, à. đã trả lời đúng ừ. rồi anh thấy anh thấy mùi ờ, này nào ờ, mùi Khá này okay. rất là dễ xài rất là dễ xài rất là mát mẻ à, có thể xài cho cái những ngày nắng nóng như thế này ok ừ. order perfume này 50 ml đúng không à, đấy nhưng có 30 hay sao ấy à, cái này nó à đây, đây, đây. 40 ml nó làm cái cái dung tích hơi lạ nhưng mà chai này nếu mà để sử dụng hàng ngày được ok Đây, anh à, cầm mic anh tự phát biểu ừ. chúng ta còn nhau chúng ta cùng nhau để với mùi nữa nhá mùi này thì có mình mang vial thôi ừ. đây đây mùi thứ tư hiện giờ là đoán à. được 1 trên 3 rồi ở đâu là toàn bị trả giá đắt <laughs> ừ, mình chắc phải coi lại cái cách trả giá của mình chắc là từ chai này mình sẽ phải trả giá xuống một xíu mình nghĩ sao rồi mình mùi này rất là quen rất quen à, à, cái mùi này rất là quen violet không có cái mùi phấn phấn này khó mình mang toàn chai khó anh ấy ngửi uh, ờ, nip indi nhiều rồi nên là bây giờ ngửi mấy cái chai kiểu tầm này chắc lại hơi khó đoán à, cái mùi này thì cơ bản nó cũng ờ, cái nguyên liệu này cũng không phải là nguyên liệu đắt tiền ừ. nhưng mà làm mùi này cũng khá là mượt nhưng mà cá nhân mình lại không thích cái cái cái kiểu Đây mùi, là mùi này mùi, lắm mùi rất là rõ huệ ờ à, đúng rồi à cát anh nghĩ đâu đó ờ à, cái mùi huệ này mình đã gặp ở đâu rồi nè ủa à, khoảng 2 triệu mấy à khoảng tầm giá triệu mấy thì đây là đồ sơn EDT DT Một mùi hệ rất là quen, chắc là anh gửi Đúng rất rồi, là nhiều rồi. Hai triệu mấy thì cũng Nghe. rất là chính xác cho tầm giá này. Như vậy là anh Phun Hunter đã trả giá được 2 trên 4 rồi Rất là ừ. đúng rồi Và chúng ta cùng nhau đến với à, mùi cuối cùng Tại vì anh à, hay ngửi mùi đồ sơn EDP hơn Nên ừ. mùi này nó nhẹ hơn với lại Nó nhẹ nó... hơn Khi xịt lên giấy nó cũng khác đi phần nào đây em em em, em ờ, có một cái mùi nữa ở ờ, cái phân khúc ờ, chỉ có nãy giờ có bất ngờ nhất là với sai nhất là với chai của Marvel này chai của với, Miniso à, chai này tại vì ngửi vào nó rất là giống Tere Emet nhưng mà mình nghĩ là chai này nếu mà bạn nào mua xịt cũng rất ok mới nãy em nói giá bao nhiêu ta 99 nghìn anh ơi 99 ngàn cho một chai 50ml quá rẻ luôn <laughs> thật sự là chai này mà mua để xịt quần áo hay là xịt uh, xịt bất cứ cái gì xịt nhà cũng được mình nghĩ là rất hợp lý luôn nó đến nhớ nha đây, đây là đây là nít à. còn nít bao nhiêu tiền thì anh phải đoán rất là quen à chai <laughs> đã có ngửi rồi một mùi phấn thế này là mùi chanh nữ đúng rồi đây là mùi chính xác là mùi chanh nữ còn tầm giá bao nhiêu thì ờ à, xui một cái là mình lại không có có ngửi nhiều nước hoa nữ mà thường là unisex hoặc là cho nam với một cái mùi như vậy blend ờ, à, như vậy thì ờ, anh sẽ trả tầm bao tiền nó khá là mượt á mình nghĩ chai này đắt tiền đắt tiền nhất từ nãy đến giờ rất là quen à, mùi phấn mùi hơi ngọt ngọt à, có khi nào là ờ, khoảng 4 đến 5 triệu ừ à, khoảng 4 5 triệu đấy chốt chưa rồi chốt rồi chốt 4 5 triệu thì tầm giá đó lại chính xác đây là Adaro à. của MFK đây là một cái mùi ờ, hồng cho nữ Đúng rồi. rất là ngon mà em rất là thích của Anaro mà thì ờ, giá thị trường nó tầm chắc tầm 5 năm 5 triệu ấy. khoảng ừ. khoảng tầm Alaro ờ, chắc khoảng tầm 4 triệu mấy đấy tầm 4 triệu mấy đến 5 triệu ừ. như vậy là với năm mùi mình đưa ra thì anh Phúc Nhân Tờ đã trả giá đúng 3 mùi khởi đầu hơi thất bại một chút tại vì hai mùi này nó hơi hơi dị đúng rồi thấy chỉ có chai này là không thể nào đoán được với giá 99 ngàn nó 99 quá rẻ mà giả hơn triệu ấy là à. giả gấp 10 lần rồi thì ờ, qua cái thử thách này thì các bạn có thể thấy rằng là có thể là với những cái mùi hương nó rất là rẻ thôi nhưng mà nó có thể mang đến một cái cảm trải nghiệm một cái trải nghiệm và một cái cảm xúc rất là gọi là trái ngược với cái giá mà các bạn bỏ ra thì mình nghĩ rằng là các bạn thích gì thì các bạn xịt mùi đấy thôi chứ các bạn hợp mùi nào các bạn xịt chứ thực sự là những cái chai nước hoa đắt thì chưa chắc nó đã hợp với các bạn nói đó. chung là không phải mình lựa chọn đắt nhất hoặc là hay nhất mà mình lựa chọn cái gì phù hợp nhất với cơ thể mình Đúng là rồi. được phù hợp nhất với cái mũi mình mình nghe tới đâu thì mình cứ mua tới đó thôi không phải là mình cứ à, ngửi những mùi designer mình thích những mùi designer là mình dở hơn là những bạn ngửi nít tại vì cái mũi mình chưa quen thôi hoàn toàn nên các bạn cứ tự tin và lựa chọn cho mình những cái mùi nước hoa phù hợp nhất như vậy thì các bạn mới tự tin khi mà diện cái mùi hương nó ra ngoài đường hoặc là đi gặp và à, giao tiếp với lại người khác được đó đó là đó là về cái chia sẻ của mình và anh Phúc Ninh Hunter và video thì xin phép kết thúc ở đây tại vì trời nó hơi nóng thế là các bạn thấy video này hay thì đừng quên like share và ấn vào theo dõi kênh của mình và kênh của Phúc Ninh Hunter để có thể xem những cái video mới nhất và hay nhất về review về những chai nước hoa mà các bạn cần phải biết còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại bye bye chào các bạn